À, trước khi mua thì à, tôi dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu cổ phiếu. Đầu tiên là tôi nghiên cứu về xu hướng cổ phiếu để biết rằng cổ phiếu đang trong xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn có tốt hay không. Bước thứ hai là tôi tìm ra những yếu tố có thể giúp cho cổ phiếu có thể tăng trưởng như chúng ta là chất xúc tác hay là đòn bẩy. Và những yếu tố này tôi cần phải theo dõi trong thời gian hàng quý cũng như là quý hiện tại. Đặc biệt là tôi quan sát xem là có dòng tiền lớn tham gia vào hay không và một cổ phiếu để có dòng tiền lớn tham gia vào, có một số có thể tích lũy trong vòng vài tháng, có một số cổ phiếu thì tích lũy trong một vài tuần. Tuy nhiên, việc mà xác định thời gian giao dịch hay chúng ta gọi là điểm pivot là thời điểm mà tôi tham gia mua cổ phiếu. Nên thông thường tôi sẽ có danh mục khoảng 5 6 cổ phiếu tốt nhất để tôi đưa ra quyết định khi mà cổ phiếu xác nhận điểm mua đúng.